hãy sẵn lòng giúp đỡ người khác đôi bên cùng có lợi qua câu chuyện nhân sinh cuộc đời, bí quyết câu cá. Hai cao thủ câu cá cùng đến bên hồ cá thả câu. Hai người này trong chốc lát đã câu được cá bằng chính nghệ thuật của mình. Trong chốc lát có đến mười mấy người khách đến bên hồ cá. Họ rất ngưỡng mộ vì thấy hai người này vẫn ung dung và câu được rất nhiều cá. Ai cũng chạy đến những quán gần đó mua cần câu để thử vận may của mình. Không ngờ rằng những người chỉ quen chơi này có câu cũng chẳng được con cá nào. Hai người câu cá này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì ít nói, không thích bắt chuyện với người khác, chỉ ngồi tận hưởng niềm vui câu cá một mình. Còn người kia thì rất nhiệt tình, hào phóng, thích kết bạn bè. Người thích nói chuyện thấy mọi người không câu được cá liền nói, thôi để tôi dạy cho. Nếu các anh học được bí quyết của tôi thì sẽ câu được rất nhiều cá. Câu được 10 con thì phải cho tôi một con đấy nhé và nếu không được 10 con thì không phải cho tôi. Mọi người vui vẻ đồng ý và hai bên bắt tay vào hợp tác. Anh dạy hết đám người này thì dạy sang đám người khác cùng với một nghệ thuật câu cá. Dĩ nhiên là anh ấy vẫn đòi hỏi cứ chục con cá thì phải trả anh một con. Một ngày trôi qua thì người câu cá giỏi nhiệt tình giúp đỡ mọi người đã dành hết cả thời gian để hướng dẫn mọi người câu cá và anh đã có được một sọt cá to và còn quen được rất nhiều bạn mới. Hết bên trái gọi anh là thầy thì đến bên gọi anh là thầy một cách thành kính. Còn người câu cá giỏi kia thì không có được niềm vui giúp đỡ mọi người như vậy. Khi mọi người vây quanh người bạn câu cá kia thì anh vẫn cứ ngồi yên một mình. Sau một ngày câu cá chán chết thì xem lại sọt cá của mình cũng chẳng bằng sọt cá của anh bạn kia. Triết lý nhân sinh, nhiệt tình giúp đỡ người khác kết quả sẽ là hai bên cùng có lợi. Không muốn giúp đỡ người khác thì người ta cũng không muốn tạo điều kiện thuận lợi cho bạn. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Câu chuyện, bạn không nhất định phải đối đầu gay gắt với kẻ thù của mình có người khi gặp những chuyện hoặc người không như ý thường than thở thế gian ác độc, lòng người hiểm ác. Vậy thì cần phải đối phó với sự hiểm ác này như thế này. Nhiều lúc, đa số chúng ta đều rất tốt, ít ra thì cũng bình thường. Đa số, tuyệt đại đa số thái độ của họ đối với bạn ra sao được quyết định bởi thái độ của bạn đối với họ thế nào. Nói về lỗi của họ chưa chắc đã nhiều hơn bạn, nhưng cũng không ít hơn bạn. Dù thế nào thì chúng ta cần phải cố gắng làm sao cho tinh thần, tính cách mình hòa hợp, lý trí bình tĩnh, lịch sự, vui vẻ giúp đỡ người khác. Chứ đừng có suốt ngày tức giận, nóng nảy, cố chấp hay nhạo báng mọi người. Cho dù trong một chốc bạn không hiểu người ta thì chỉ cần không liên quan đến việc vi phạm pháp luật thì bạn nên đối xử với họ thật hữu nghị. Đối với những người xa lạ không nên có ác ý, không nên có ý thù địch, cũng không nên nghi ngờ lung tung. Bạn càng không nên nói những lời làm tổn thương đến mọi người, bạn vô cùng làm tổn thương người ta bằng lời nói thì rốt cuộc sẽ bộc lộ sự ấu trĩ, thấp kém của mình bạn cũng có thể tự hỏi mình xem mình đã mắc phải sai lầm gì mà có một số người cứ thù hằn và tìm mọi cách để nói xấu bạn. Liệu có khả năng hóa giải thù địch thành bạn bè hay không? Bạn cũng cần phải nghĩ giúp cho đối phương, nghĩ đến tình cảm và những điểm có thể tha thứ cho họ. Hơn nữa thì sự độc ác của đối phương cũng có thể liên quan đến hoàn cảnh yếu thế và tính tình độc ác. Nhưng nhìn xa trong rộng thì tất cả những độc ác, oán giận của con người thì chỉ có tác dụng hạn hẹp trong tình hình ổn định hiện tại, có thể là có tác dụng nhưng đó chỉ là tác dụng phụ. Bạn thấy lạ hay không lạ thì chỉ là bạn thất bại. Bạn có thể hành động bình thường, phản ứng ổn định, tâm tính tốt đẹp, không bị quấy nhiễu, để mọi việc phát triển tự nhiên, để cuộc sống của bạn đi theo quỹ đạo đã định. Nói một cách đơn giản là, tạm thời hãy gác lại tất cả. Bạn bận như vậy, có biết bao nhiêu là công việc, bao nhiêu là bài tập phải làm thì cũng cần phải nghĩ là còn có bao nhiêu niềm vui của cuộc sống đang cận kề bên bạn, vậy thì việc gì phải để ý đến người ta? Hãy mặc kệ người ta để được sống cho dễ chịu. Triết lý nhân sinh, một người chỉ cần chuyên tâm học tập, chăm chỉ làm việc, thành thực, thân thiện, bình đẳng với mọi người, lành mạnh, không hề dốc sức vào so đo tính toán, cái được cái hơn trong mối quan hệ giao tiếp thì mối quan hệ giao tiếp của người ấy sẽ chắc chắn hòa hợp. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Câu chuyện Một gói bánh sô-cô-la Anh Jack đã kể câu chuyện về mình như sau, thứ năm tuần trước tôi đã gây ra một chuyện nực cười. Tôi đi London mua ít quà, đó là quà Giáng sinh và cũng muốn tìm mấy cuốn sách học đại học. Tối hôm đó tôi đi xe tuyến sớm đến London và đến buổi trưa tôi đã mua hết được những thứ cần mua. Tôi không thích ở London vì nơi đó quá ồn ào, đường xá chật chội, giao thông thì ùn tắc. Tối hôm đó tôi đã bố trí đâu vào đấy và liền gọi xe đến ga tàu hỏa. Nói thật là tôi không ngồi nổi xe taxi nhưng muốn đi thật nhanh để kịp chuyến tàu 3 giờ 30 phút. Không may là biết đường, tôi đến nhà ga thì tàu đã chuyển bánh mất rồi tôi đành phải đợi hơn một tiếng sau để đi chuyến sau. Tôi mua một cốc cà phê và một gói bánh ngồi nhâm nhi đợi tàu. Tôi kiếm một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ và ngồi đọc báo và chơi trò chơi điền chữ. Tôi thấy trò chơi ấy thật thú vị. Mấy phút sau có người ngồi đối diện với tôi, người này ngoài hình dáng rất cao thì chẳng có điểm gì đặc biệt khác. Có thể nói người đàn ông này rất giống như một người đàn ông kinh doanh điển hình, anh ấy mặc bộ combo màu tối và tay cầm cát. Tôi không nói gì, vừa uống cà phê vừa cắm đầu vào trò chơi điền chữ. Bỗng nhiên anh ấy với tay mở gói bánh của tôi và lấy một miếng bánh chấm vào cốc cà phê của anh ấy rồi ăn. Tôi thực sự không thể tin vào đôi mắt mình. Ngạc nhiên đến nỗi tôi không cất nổi lên lời. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ gì quá đáng và quyết định mặc kệ. Tôi luôn là người né tránh rắc rối mà. Tôi cũng cầm một miếng bánh, uống ngụm cà phê và tiếp tục điền chữ. Người đàn ông này cầm miếng bánh thứ hai tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu và cũng chẳng buồn lên tiếng. Tôi trả vờ như mình đang rất thích trò chơi của mình. Vài phút tôi mặc kệ người đàn ông cứ thò tay vào lấy miếng bánh cuối cùng. Tôi liếc nhìn người đàn ông này thì thấy ông ấy đang nhìn tôi vô cùng tức giận. Tôi vội cho miếng bánh vào trong mồm rồi quyết định đi khỏi chỗ ấy. Khi tôi chuẩn bị đứng lên thì người ấy cũng đứng lên và vội vã đi trước. Tôi thấy như mình đã trút được gánh nặng nên nán lại 2-3 phút rồi mới đi. Tôi uống hết cốc cà phê, gấp tờ báo lại và đứng lên. Khi ấy tôi thấy nơi tôi đặt tờ báo vẫn còn nguyên một gói bánh. Toàn bộ nước cà phê tôi vừa uống vừa rối đã chảy ra thành mồ hôi hết sạch. Triết lý nhân sinh, dù cái gì trong tình huống nào khi chúng ta muốn trách móc người ta thì cần phải kiểm điểm mình trước, cần phải làm rõ sự thực. Dù là trách nhiệm thuộc về đối phương thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận khoan dung hơn. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Câu chuyện. Hãy tiến bước chuyển hóa thù địch thành tình bạn. Có hai người láng giềng sống gần nhau nhưng họ sống với nhau không có gì tốt đẹp cả. Tuy chẳng ai nhớ nổi nguyên do tại sao nhưng hai người luôn bất hòa với nhau. Họ chỉ biết rằng mình không thích đối phương, nguyên nhân ấy cũng đã đủ lắm rồi. Cũng chính vì vậy mà nhiều khi họ cũng xảy ra cãi vã. Dù mùa hè mấy cắt cỏ có chạm vào nhau ở vườn sau nhà thì họ cũng chẳng buồn chào hỏi nhau. Đến cuối hè, anh Que và vợ đi du lịch hai tuần. Vợ chồng anh Jimmy thoạt đầu không để ý đến việc vợ chồng anh hàng xóm vắng nhà. Họ không chú ý làm cái gì. Ngoài việc cãi nhau ra thì họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Nhưng một hôm anh Jimmy trong lúc cắt cỏ vườn sau nhà thì nhận thấy cỏ vườn nhà anh Que mọc lên rất cao. Anh mới chợt nghĩ ra chắc là vợ chồng anh Que đi vắng rất lâu rồi. Làm như vậy khác nào mời trộm vào nhà. Anh không ưa gì người hàng xóm nhưng anh nghĩ mình cứ nên giúp người ta thì hơn. Anh đã cắt cỏ cho nhà anh Que. Vài hôm sau, vợ chồng anh Que đi du lịch về sau hơn 2 tuần và hai vợ chồng anh đã đến nhà anh Jimmy cảm ơn. Họ đã phá vỡ sự im lặng giữa hai gia đình từ lần ấy. Quan hệ của hai gia đình chưa phát triển đến mức là hai ông chồng rủ nhau đi nhậu, còn các bà vợ thì rủ nhau nấu nướng. Nhưng rõ ràng là quan hệ của hai gia đình đã được cải thiện. vị trí ít lúc cắt cỏ hai người cũng nở nụ cười chào nhau. Trước kia chiến trường của họ là vườn, này nơi ấy biến thành khu vực phi quân sự. Ai biết được là họ có khi còn mời nhau uống cốc cà phê nữa chứ. Triết lý nhân sinh, nếu bạn muốn chuyển hóa thù địch thành tình bạn thì cần phải tiến lên một bước. Nếu không, thì sẽ không có tiến triển gì khi bạn nảy sinh mâu thuẫn với người khác thì bạn cần phải chủ động thể hiện tình hữu nghị tìm những hành động hòa giải chỉ như vậy thì quan hệ của hai người mới hòa hợp và tận hưởng được niềm vui của con người nhân sinh cuộc đời tiếp theo câu chuyện một đồng xu Thomas tuy là một người nổi tiếng xuất thân từ gia đình quý tộc nhưng lại rất thích sống với những người dân bình thường trong cuộc sống hàng ngày ông quan hệ với mọi người rất tốt không bao giờ có biểu hiện kênh kiệu một lần trong chuyến du lịch dài ngày ông đã đi qua một nhà ga xe lửa nhỏ. Ông định bụng đi quanh nhà ga nên đã đến bên bể đứng. Khi ấy một chuyến tàu vừa bắt đầu khởi động, còi đã được nhấn vang. Ông đang đi chậm rãi thì có một người phụ nữ thò cổ ra khỏi cửa sổ toa tàu hét lên với ông, anh bạn ơi, anh bạn, anh hãy vào phòng chờ sách hộ tôi chiếc túi tôi để quên ở trong ấy. Hóa ra người phụ nữ này thấy ông ăn mặc bình dị, thậm chí là quê mùa nên cứ nghĩ ông là nhân viên bốc phát của nhà ga. Ông vội vàng chạy vào phòng chờ cầm lấy túi và đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ cảm động nói, cảm ơn, và sau đó đưa cho ông một đồng tiền xu, đây là tiền thưởng của anh. Ông nhận đồng tiền xu và ngắm rồi đút vào trong túi. Chính lúc ấy một hành khách ngồi bên người phụ nữ nhận ra người công nhân bốc vác chính là Thomas, người này đã nói với người phụ nữ, cô à cô vừa cho tiền ai đấy? Người ấy chính là Thomas đó. Chúa ơi! Người phụ nữ nói, mình đã làm chuyện gì ấy nhỉ? Người phụ nữ vội vàng giải thích với ông, xin lỗi ngài. Vì chúa xin ngài đừng suy nghĩ gì. Hãy cho tôi xin lại đồng xu. Tôi làm sao có thể cho ngài tiền ba được, vô cùng xin lỗi ngài. Thưa bà, tại sao bà phải xúc động như vậy? Ông nói rất bình tĩnh, bà có làm việc gì xấu đâu. Đồng tiền xu này là do tôi kiếm được đấy chứ. Tôi phải nhận lấy nó. Còi tàu hú vang, đoàn tàu bắt đầu chuyển động mang đi người phụ nữ lo lắng. Ông mỉm cười nhìn theo đoàn tàu và tiếp tục chuyến du lịch của mình. Triết lý nhân sinh, khi tiếp xúc với mọi người, có thể làm một việc khiến người ta hiểu nhầm nhưng không gây phiền muộn, không làm tổn thương sĩ diện của người ta thì đó mới là đức tính cao thượng. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Câu chuyện. Khiêm tốn, cẩn thận là đức tính tốt đẹp đầu tiên của cuộc đời. Khiêm tốn, cẩn thận là những phẩm chất cần có của người thành công. Những người có đủ phẩm chất này luôn luôn đối xử nho nhã, lịch sự, dễ gần và luôn tôn trọng người khác, rất biết lắng nghe ý kiến và lời khuyên của mọi người, biết khiêm tốn để phát huy bản thân, biết lấy thế mạnh bù điểm yếu. Họ là những người không bao giờ kiêu ngạo trước những thành công mình đạt được, biết sửa chữa, uống nắng những khuyết điểm, sai lầm. Khiêm tốn, cẩn thận luôn là cơ sở và tiền đề để con người gây dựng sự nghiệp thành công. Dù bạn làm nghề gì, đảm nhận chức vụ gì thì chỉ cần bạn khiêm tốn, cẩn thận thì mới duy trì được tinh thần có chí tiến thủ, mới có thể phát huy tài năng và kiến thức của mình nhiều hơn. Bởi vì phẩm chất khiêm tốn, cẩn thận có thể giúp bạn nhìn ra những khoảng cách thiết sót của mình. Không bao giờ được tự mãn, liên tục phát triển sẽ khiến cho con người bình tĩnh lắng nghe ý kiến, phê bình của người khác và rất cẩn trọng khi làm việc. Nếu không, kiêu ngạo, hài lòng với hiện tại, dừng chân tại chỗ, chủ quan, võ đoán sẽ làm cho công việc bị tổn thất, hoặc nghiêm trọng hơn thì sự nghiệp sẽ bị đứt gánh giữa đường. Những người có phẩm chất khiêm tốn, cẩn thận không thích trả vờ này nọ, không thích tự kiêu, lăng nhục người khác và luôn khiêm tốn học hỏi mọi người, tìm hiểu tình hình của những người xung quanh. Việt thống thứ ba của Mỹ là Thomas Jefferson đã nói, mỗi một người đều là thầy của chúng ta. Các bạn cần phải nhớ điều đó. Ông Jefferson xuất thân từ một gia đình quý tộc, bố ông từng là trung tướng quân đội, còn mẹ ông cũng được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Hồi đó những người quý tộc ngoài phát ra khẩu hiệu thì rất ít khi trò chuyện với dân thường, họ luôn coi thường dân lành. Nhưng ông Jefferson không thừa hưởng tật xấu này của giới quý tộc, ông đã chủ động quan hệ đi lại với mọi người ở các tầng lớp khác nhau. Bạn bè của ông không thiếu gì những người có thế lực trong xã hội nhưng cũng có rất nhiều những người nông dân, người nghèo túng bình thường khác. Ông rất giỏi học hiểu người khác vì ông biết mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình. Một lần ông nói chuyện với một người Pháp nổi tiếng rằng, anh cần phải đi đến từng nhà dân giống như tôi, xem họ nấu nướng, nếm bánh mì họ là. Chỉ cần anh làm được như tôi thì anh sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao họ lại bất mãn và hiểu được ý nghĩa của cuộc cách mạng của nước Pháp. Do ông có tác phong chất phát, quan hệ xã hội sâu rộng nên dù ngồi vào chiếc ghế tổng thống nhưng ông vẫn hiểu rõ người dân muốn gì, cần gì. Như vậy ông đã trở thành một vĩ nhân nhờ vào mối quan hệ mật thiết của ông với quần chúng nhân dân. Phẩm chất khiêm tốn, cẩn thận còn có thể trở thành sức mạnh khuyến khích con người tiến lên, khiến con người không kiêu ngạo vì thành công và vinh dự trước mắt. Như vậy thì họ sẽ không đắm chìm trong vinh dự và thành công. Phu nhân Julie đã được thế giới khen ngợi vì đức tính khiêm tốn, chăm chỉ của bà. Cũng chính là vì ảnh hưởng bởi phẩm chất cao thượng này của bà nên con gái và con rể bà đều bước lên con đường khoa học và giành được giải Nobel. Triết lý nhân sinh, để giành được những thành tựu kiệt xuất thì nhất định phải rèn luyện cho mình đức tính tốt đẹp của cuộc sống là khiêm tốn và cẩn thận. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Câu chuyện Lời nói dối sớm hay muộn cũng bị vạch trần. Anh em M. Dinh Cơ đã học qua từ lâu lắm rồi. Khi ấy mỗi lần chấm bài thầy giáo thường ghi điểm luôn vào sổ thành tích. Ông luôn cho điểm theo thang điểm từ 1 đến 5 điểm. Lúc anh đi học vì chưa đến tuổi nên anh phải học lớp dự bị. Anh đi học mà chẳng hiểu gì cả. Vì vậy mà 3 tháng đầu anh cứ lơ mơ. Một lần thầy giáo yêu cầu anh đọc thơ mà anh không đọc bài thơ ấy, anh không hề nghe thấy lời của thầy giáo. Vì vài học trò ngồi sau anh không dùng sách đập vào gáy của anh thì dùng mực bôi vào tai anh, hoặc là giật tóc của anh. Cũng chính vì nguyên nhân ấy mà ngồi trong lớp học mà anh cứ lo ngay ngáy, thậm chí đầu óc lúc nào cũng căng lên để đề phòng, sợ rằng các cậu bạn ngồi sau sẽ lại nghĩ ra biện pháp gì để trêu trọc mình. Ngày hôm sau, hình như mọi thứ cứ đi ngược lại ý muốn của anh, thầy giáo lại gọi anh đọc bài thơ ấy. Anh không đọc được bài thơ đó mà thậm chí còn nghĩ là trên thế giới này làm gì có một bài thơ như vậy. Thầy giáo nói, được thôi, hãy đưa sổ điểm ra đây. Tôi sẽ cho cậu một điểm. Thế là anh em mờ, dinh cơ khóc vì đây là lần đầu tiên anh bị một điểm. Nhưng anh chưa hiểu rõ điều này sẽ có hậu quả gì. Sau giờ học, chị cậu đưa cậu về nhà. Thấy sổ điểm của em như vậy, cô nói, em à, em sẽ gặp rắc rối đấy. Hai tuần nữa là sinh nhật em rồi, chị nghĩ như vậy bố sẽ không tặng em máy ảnh nữa đâu. Cậu lo lắng hỏi, thế thì làm thế nào bây giờ hả chị? Cô chị nói, chỉ có mấy đứa bạn thường dán trang này liền với trang khác thế là bố mẹ có muốn dở cũng không dở được chứ đừng nói gì đến xem điểm. Cậu liền nói, nhưng như vậy là lừa bố, không tốt đâu. Cô chị cười và đi về nhà. Còn em mờ, dinh cơ thì sao? Cậu lo lắng đi vào trong công viên và ngồi lên một chiếc ghế đá. Cậu lật quyển sổ điểm và sợ hãi nhìn vào điểm một đáng ghét đó. Cậu ngồi rất lâu trong công viên và rồi quyết định về nhà. Về gần đến nhà cậu mới phát hiện ra đã để quên cuốn sách trên ghế đá. Cậu chạy vào công viên nhưng cuốn sổ điểm đã không cánh mà bay. Hoặc đầu cậu rất sợ nhưng sau đó thì lại cảm thấy rất vui vì cậu sẽ không cần phải nhớ đến điểm một đó. Về đến nhà cậu nói với bố là mình đã làm mất cuốn sổ điểm. Chị gái cậu nghe thấy vậy thì cười rất tươi, lại còn nháy mắt với cậu nữa chứ. Ngày hôm sau, thầy giáo biết cậu làm mất sổ điểm nên đã phát cho cậu một cuốn mới. Cậu mở cuốn sổ điểm ra chỉ mong rằng không có điểm nào hết, nhưng trong cuộc ngữ văn vẫn có một con một với nét chữ rất to. Cậu rất buồn, tức giận và ném cuốn sổ mới vào trong ngăn bàn trong lớp học. Hai ngày sau, thầy giáo biết là cậu lại đánh mất cuốn sổ điểm nên phát cho cậu một cuốn sổ mới, ngoài điểm một dành cho môn ngữ văn thì còn bị điểm 2 cho môn đạo đức. Thầy còn nghiêm khắc bắt cậu phải đưa sổ điểm cho phụ huynh ghi ý kiến. Hết giờ học cậu tìm đến chỗ chị gái. Cô chị gái nói, nếu chúng ta dán hai trang lại với nhau thì đâu có thể gọi là nói dối. Một tuần sau, đến khi em đã được bố tặng máy ảnh rồi thì gỡ trang ấy ra để bố ghi ý kiến vào sổ cũng được. Cậu rất muốn có được máy ảnh nên đã dán bốn trang đen đuổi ấy vào với nhau. Tối hôm ấy bố cậu nói, con trai mang sổ điểm ra đây cho bố xem. Chắc con không bị điểm một đâu nhỉ. Bố cậu mở cuốn sổ điểm ra xem nhưng chẳng thấy điểm xấu nào vì trang ấy đã bị dán. Bố cậu định kiểm tra kỹ cuốn sổ điểm thì đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa. Một người phụ nữ đứng ở cửa nói, mấy hôm trước tôi đi dạo trong công viên và đã nhặt được cuốn sổ điểm này trên ghế đá. Theo tên trường tôi đã hỏi thăm được đến đây. Tôi trả cuốn sổ đó cho anh để anh xem có phải con anh đã đánh rơi không. Bố cậu cầm cuốn sổ và khi nhìn thấy điểm một ông đã hiểu tất cả. Ông không hề mắng cậu chỉ nói nhẹ nhàng, những lời nói dối, trò lừa gạt đều thật nực cười. Lời nói dối sớm hay muộn cũng bị vạch trần, nếu muốn mọi người không biết thì đừng có làm. Cậu đứng trước mặt bố mặt đỏ lựng. Sau một hồi im lặng cậu nói, còn có một chuyện nữa con muốn thưa với bố. Đó là con đã vứt một quyển sổ điểm khác trong ngăn bàn học ở trường bố cậu không hề tức giận, ngược lại ông còn nở nụ cười tỏ vẻ vui mừng. Ông ôm lấy đôi tay của cậu hôn và nói, bố rất vui vì con có thể nói thật chuyện ấy. Chuyện này có thể trong thời gian dài không ai biết, nhưng con đã thừa nhận rồi thì bố tin rằng con sẽ không nói dối nữa. Bố sẽ tặng con chiếc máy ảnh vì hành động này. Triết lý nhân sinh, lời nói dối sớm hay muộn cũng bị vạch trần. Kiên trì nói thật có lúc sẽ khiến cho bạn thiệt thòi trong chốc lát nhưng sống sẽ thấy thanh thản. Ngược lại, một khi có tật nói dối thành quen thì sẽ thấy lo lắng đến suốt đời. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Câu chuyện. Kiên trì nguyên tắc, nghiêm túc làm theo hợp đồng. Người Do Thái kinh doanh buôn bán rất quan tâm, coi trọng hợp đồng. Pierre, nhà xuất khẩu đã ký hợp đồng kinh doanh 10.000 thùng nắm hộp với Lecker, một nhà kinh doanh người Do Thái. Trong hợp đồng quy định rõ, mỗi thùng có 20 hộp, mỗi hộp chứa 100 gram nhưng khi xuất hành thì ông Pierre đã xuất 10.000 thùng nắm hộp 150 gram. Dù trọng lượng của hàng hóa đã nhiều hơn trong hợp đồng 50% nhưng ông Lecker từ chối nhận hàng. Ông Pierre đã chấp nhận là không thu thêm tiền số trọng lượng nhiều hơn trong hợp đồng nhưng ông Lecker vẫn không đồng ý và còn đòi bồi thường. Ông Pierre không biết làm sao đành phải bồi thường cho ông Lecker hơn 100.000 ngàn đô la và xử lý số hàng hóa ấy theo cách khác. Chuyện này cho thấy ông Lecker chẳng hiểu gì cả, cho thêm nhiều hàng mà cũng chẳng muốn nhưng sự thực đâu có đơn giản như vậy. Người Do Thái rất giỏi kinh doanh, họ hiểu rõ mọi thông lệ quốc tế cũng những quy định kinh doanh của quốc tế. Họ hiểu rằng, điều kiện phẩm chất của hợp đồng là một điều kiện vô cùng quan trọng, có thể gọi đó là điều kiện mang tính thực chất. Hợp đồng đã quy định quy cách sản phẩm là mỗi hộp 100 gram, nhưng người xuất hàng lại xuất mỗi hộp 150 gram. Tuy là trọng lượng thừa 50 gram, nhưng bên bán đã không giao hàng theo như điều kiện quy cách đã được quy định trong hợp đồng, như vậy là trái với hợp đồng đã ký. Theo như thông lệ quốc tế, nhà buôn người Do Thái hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng và đề nghị bồi thường. Theo công ước quốc tế, hành vi của nhà xuất khẩu là vi phạm hợp đồng. Nhà buôn người Do Thái làm như vậy là hoàn toàn đúng và họ có thể bình chân như vậy. Ngoài ra còn liên quan đến chiến lược tiêu thụ. Nhà buôn người Do Thái đặt mua hàng với quy cách khác thường là có mục đích kinh doanh của mình. Điều này bao gồm cả sở thích và thói quen của người tiêu dùng cũng như nhu cầu của thị trường, biện pháp đối phó với đối thủ cạnh tranh. Nếu như hộp nấm 150g mà nhà cung cấp chuyển cho họ không thích hợp với thói quen của người tiêu dùng và thị trường tiêu dùng thì dù có cho không 50g thì nhà kinh doanh người Do Thái cũng không đồng ý, làm như vậy chỉ làm rối loạn thêm kế hoạch kinh doanh của họ, có thể sẽ làm tổn thất tiêu thụ và mục tiêu kinh doanh của họ. Như vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng thì còn gây ra cho người mua nhiều rắc rối. Nếu người Do Thái nhập khẩu số hàng này vào nước có biện pháp quản lý xuất nhập hàng hóa nghiêm ngặt thì họ xin nhập khẩu loại 100 gram, trong khi đó hàng thực tế là 150 gram, số lượng tăng lên 50% thì thật phiền hà khiến cho các cơ quan liên quan nghi ngờ, thậm chí còn bị coi là trốn thuế. Xin ít nhập nhiều sẽ bị truy cứu trách nhiệm và còn bị phạt tiền. Triết lý nhân sinh, đã ký hợp đồng rồi thì cần phải tuân thủ nghiêm túc. Như vậy mới thể hiện chữ tín và tránh những tổn thất ngoài ý muốn. Chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không nghiêm túc thực hiện hợp đồng thì không được.